từ lâu lòng ta thầm ước mong sẽ trở về cho cuộc đời bớt cằn khổ cho ta quên hết những nỗi phiền lo cho ta quên đi bao ngày giằng to xin cho về nắng cay trần gian đón lấy yêu thương khắp nơi tràn lan ngày tái sinh về qua giấc ngủ lòng ta thầm ước mong sẽ trở về cho cuộc đời bớt cằn khô cho ta quên hết mơ tràn lan xin như áng mây ngà trôi đi trong hoang quên hết não nề bao nỗi ê chề nay tái sinh về qua giấc ngủ